Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế Bao nhiêu niềm đau chôn giấu Mong ngày sẽ trôi máu Đời phòng ba Độc thân bước chân sơn hà La la la la la la Buổi sáng hôm ấy khi còn trăng sương bay Ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ Chẳng sao đâu Sầu bi có khi còn lâu Lạc mình trong cánh buồm phiếu du chiếc thuyền đồng đưa Những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha Rằng con đi học mới về Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương Vướng đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên Ngày mai nắng lên ta sẽ quên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 khi bánh xe còn lăn bánh khi bánh xe còn lăn bánh ta xoay vòng với cuộc sống hối hả quên đi mộng ước thanh xuân đã trôi qua ta ngái va chạm khi nhiều lần dối trá những lần áp lực bởi công việc muốn đi xa vứt hết một lần trước khi nhìn đời khoái hoái tự do tự tại như chim trời và tim ca bước qua na na na na na na na na na na na đời nhiều lúc ta thấy rất nhiều trò tôi ta giang tay ôm lên cả bầu trời hơi bạn thân ơi lá mùa u rơi khắp vòng ra khơi chúng mình đi chơi bước là thiên nan bước về thành thang chắc cần cao xa lạc mình trong cánh buồm phiếu du chiếc thuyền đóng đưa những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về giờ tung bay cũng nhạc mê say nỗi lòng tha hương vướng đường trường la ước rằng ngày mai nắng lên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 cao núi xanh mình là sao yeah